Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Ai là Triệu Phú à, Ít phút trước thì người chơi của chúng ta vừa trả lời xong câu hỏi số 9 và đã có 14 triệu đồng Nếu trả lời đúng câu hỏi tiếp theo số 10 bạn sẽ có một mức thưởng mới là 22 triệu Và còn một quyền trợ giúp cuối cùng hỏi ý kiến của khán giả trường quay à, Chúc bạn may mắn vâng. Một câu hỏi rất quan trọng đúng không ạ? Đúng rồi vâng. Xin mời câu hỏi số 10 Quốc gia nào dưới đây có đường biên giới với nhiều hơn một quốc gia? A. Lesotho B. Vatican C. San Marino và D. Botswana Theo em nhớ không nhầm thì Vatican và San Marino thì là những cái vùng lãnh thổ ở, ở trong lòng nước Vatican và San Marino thì ở trong lòng nước Ý nếu em nhớ không nhầm như thế còn Lesotho và Botswana là hai hai quốc gia ở châu Phi em nhớ là có hai quốc gia ở ở châu Phi có nằm trong lòng của đất nước Nam Phi nhưng em không nhớ là nước nào em chỉ nhớ một nước đấy là nước Swaziland còn nước còn lại thì em không nhớ thực sự là cái này em xin ờ, sử dụng quyền trợ giúp là hỏi ý kiến khán giả của quay chúng tôi xin đọc lại câu hỏi để khán giả trường quay bấm nút tư vấn quốc gia nào dưới đây có đường biên giới với nhiều hơn một quốc gia A. Lesotho, B. Vatican, C. San Marino và D là Botswana. 50% chọn Vatican, 17% cùng chọn Lesotho và Botswana, 16% chọn San Marino. Những cái ừ, về mức chênh lệch nó không không nhiều. Bản thân Vatican thì em không không, không nghĩ là là đáp án đúng. Vatican và San Marino thì em không nghĩ là đáp án đúng. Em đang phân vân giữa Lesotho và Botswana. Tức là bạn phân vân giữa A và D đúng không? A và D, vâng. Trả lời chính xác bạn có 22 triệu Trả lời sai 2 triệu Dừng cuộc chơi 14 triệu Mục tiêu của em để chương trình thì à, vào sâu càng sâu càng tốt Đặc biệt là em rất muốn là vượt qua được 10 Hai đất nước này Lesotho, Botswana Đấy đã là một kỷ niệm rất là vui đối với cuộc đời em rồi Em xin vâng. chắc là sẽ mạo hiểm và câu trả lời bạn chọn là là D. D là phương án trả lời cuối cùng của em. Bạn chọn câu trả lời là D. Sau một thời gian suy luận khá căng thẳng. Vâng. Nếu dừng cuộc chơi thì chắc chắn có 14 triệu. Vâng. Nhưng bây giờ mà sai thì về mốc 5 2 triệu. Vâng. Tự nhiên chúng tôi cũng thấy căng thẳng. Câu trả lời chính xác của chúng ta là D Lesotho thì nằm trọn trong Nam Phi Vatican và San Marino được bao quanh bởi nước Italia, Ý vâng. Thế còn Botswana có biên giới với bốn quốc gia đó là Nam Phi, Namibia, Zambia và Zimbabwe. Bạn Trần Xuân Dũng sẽ có một tấm séc 22 triệu. Vâng. Chúc mừng bạn. Con lại tạm thời giữ nó đúng không ạ? Vâng. 22 triệu đã thuộc về bạn sau câu hỏi số 10. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là triệu phú và chúng ta hãy cùng chào đón người chơi đầu tiên là giới tính nam ạ. Dạ đúng ạ, nhưng mà Chúng chưa đủ. Cháu tò mò lắm. Chỉ đẹp bằng một chục đẳng phương. Tôi không chắc lắm. Chỉ đẹp hơn những hàng đẳng thức. Hiện nay là tôi chưa cập nhật được. <laughs> Cũng hơi buồn. Tôi sẽ xin uh, xin trợ giúp. Dạ. vẫn còn tỉnh táo lắm. Và người chơi đang nghiêng về phương án A và B. C và D ạ. Theo tôi nghĩ ý nghĩ của chúng ta thì vô cùng lắm. Có biết không ạ? Không ạ. Cháu hơi đói. <laughs> Nếu trả lời đúng câu tiếp theo số 11, bạn sẽ có một tấm séc 30 triệu. Hết các quyền trợ giúp, nhưng hy vọng tất cả những kỹ năng vừa rồi vẫn được giữ nguyên.